xin chào cả nhà nhé hôm nay thì mình lại đi dạo một chút ở đây để ngắm hoa anh đào và xem cái khu này nó nổ như thế nào chưa bây giờ thì mình đang đứng ở đây và mình đang ngắm hoa anh đào cũng có rất là nhiều người đang lên ở đây bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn cùng đi nhé ở đây thì những vườn cây hoa anh đào này đã nở hết rồi nhưng mà nó vẫn chưa nở rộ lắm nhưng mà từ trên này mà mình nhìn xuống thị trấn ấy thì rất là đẹp mùi hoa anh đào tỏa hương ngào ngạt ở đây và đứng ở đây trong mỗi buổi sáng ấy, thì mình thấy rằng sự bình yên của núi đồi cũng như là phong cảnh thiên nhiên ở đây đẹp lắm đây là dưới thị trấn cả nhà ừ. đây bắt đầu những cái lá à, những cái bông hoa anh đào này cũng đã bắt đầu rơi dần rồi nhưng mà chỉ lác đác thôi hôm nay như là vẫn nở không đều lắm ừ, từ đây thì mình thấy cái màu xanh của núi của rừng của những cái quả đồi chắn ngang ở đây và trên quả đồi xa xa kia thì những cái hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ hết rồi có lẽ các bạn sẽ không nhìn thấy rõ giống như mình nữa đâu ừ, ở đây này Đấy, các bạn thấy màu trắng ở trên kia là những cái hoa anh đào đã nở ở trên đấy rồi đây một bò trắng bao la luôn nhưng mà mình thấy còn chưa nở rộ lắm chắc là ngày mai vào kia thì đây sẽ nở rộ hết tất cả cái chỗ này từ trên cao các bạn nhìn xuống vừa ngắm hoa này nhìn về thị trấn này và xa xa đằng kia và cái ngọn núi cao cao đằng kia tức là ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên rồi ở đây là một khu vực vùng biên trước đây thì đây nó cũng là những cánh đồng thôi không có nhà cửa đâu nhưng bây giờ thì đã có nhà cửa và có những công xưởng mọc lên dần ở đây rồi ở đây thì ở giữa cái lưng chừng núi nên là cái cảnh quan thiên nhiên cũng như không khí ở đây rất là đẹp mà để các bạn có thể đến đây đi tập thể dục này hoặc là các bạn đi dạo buổi sáng tạo cho ta một cái không khí mà tuyệt vời lắm nói chung là mỗi năm thì những cái vụ hoa anh đào đấy nó nở chỉ khoảng tầm trong vòng một tuần gì đấy nên là những thời gian đấy mình phải tranh thủ thời gian để mình đi nhiều cái tuần đấy thì mình sẽ được ngắm nhiều cái cảnh hoa anh đào nó đua nở và nhiều cảnh sắc mà các mà các bạn có thể phải mất một năm để các bạn mới có thể quay lại để và à, được chiêm ngưỡng nó thêm một lần nữa đây là cái cây hoa anh đào mà nó đã nở rất là rộ chỗ này cây này thì nở rộ luôn rồi nhưng mà đây là những cây cây cao cây lớn chắc cây này đã lâu năm lắm rồi nhưng mà mình vẫn thích những cây hoa anh đào mà ở trên núi kia đây là những cây hoa anh đào tự nhiên không phải là ai trồng cả mà nó rơi hạt xuống và nó sẽ mọc lên tự nhiên ở đấy lên đây vừa đi chơi dạo và vừa nghe chim hót này cảm nhận cái không khí vẫn hơi xe lạnh của Hàn Quốc bây giờ thì cũng đã buổi trưa thì nó hơi ấm lên rồi nhưng mà buổi sáng các bạn vẫn phải nghe nó xe lạnh và vẫn phải mặc áo ấm bởi vì là buổi sáng buổi chiều thì thời tiết ở Hàn Quốc này nó vẫn xe xe lạnh nhé à, đây là những cái hàng hoa anh đào những cái hoa anh đào này nó rất là già và cỗi đây này, cho các bạn thử xem này ở đây thì những cái lỗ này nó đã khét hết rồi nó chỉ còn những cái da này thôi nhưng mà từ những cái da này nó vẫn còn lên và phát triển thành những cái cái cành này này nhìn những cây nó mục nát này này nó giống như cây củi khô như vậy đó. mà trong khi đấy nó vẫn còn phát triển theo cái cái, da này khi nào cái da này vẫn lên thì nó vẫn phát triển và vẫn nở hoa lên tức là một cái sức sống rất là mạnh liệt nhé chào cả nhà và mình sẽ hẹn ờ, cả nhà ở một cái video lần sau hôm sau mình sẽ vượt được cái chỗ nào mà có những cái hoa anh, hoa anh đào đẹp nhất ở Hàn Quốc này thì mình lại review tiếp cho cả nhà cùng xem